ra gì đấy chúng dạ. <laughs> khét đấy trời quê bãi luôn quê thịt mẹ anh và dẫn anh đến những chốn yêu xa ngàn ngỡ